Xin chào tất cả anh em Đấy, như anh em cũng đã biết anh em theo dõi những cái kênh của tôi rồi anh em biết rồi Đấy, hoặc là anh em đi cơ sở anh em biết rồi Đấy, bên cơ sở tôi là Sơn Tài Xỉu Đấy, chuyên cung cấp cho anh em những cái bộ hột tài xỉu mà hay nhất hiện nay để cho anh em đi lắc thì nó sẽ hiệu quả cho anh em Đấy, dù bất cứ ở cái sân chơi nào hay là bất cứ ở cái đấu trường nào để anh em chơi anh em sử dụng cái bộ hột ở bên tôi làm bên tôi chia sẻ cho anh em ấy thì là anh em đều có hiệu quả chiến thắng cao và cái tỷ lệ ăn độ của nó cực kỳ cao đó thì uh, những anh em nào mà đã dùng qua những cái bộ hột tài xỉu bên tôi rồi thì là anh em biết nó rất là hiệu quả nói chung là những người có tâm làm hột thì là anh em biết rồi những người có tâm làm hột thì người ta sẽ uh, bỏ tâm huyết vào những cái bộ hột tài xỉu đó để làm cho anh em thì là những cái bộ hột đấy nó nó ngoài những cái tỷ lệ ăn độ cao ra thì là những bộ hột thì nó sẽ đi rất là khôn đó còn những người nào mà không có tâm làm hột thì là những bộ hột đấy của anh em chịu bể đấy nhé đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái bộ hột tài xỉu mà ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cho anh em đó chính là bộ hột tài xỉu 2020 bộ hột 2020 này thì là cũng được một thời gian chia sẻ cho anh em rồi đấy và nó cũng đã từng làm mưa làm gió ở một số tỉnh nhá đấy thì uh, anh em nào dùng qua bộ hột này rồi thì anh em thấy cái bộ hột này nó cực kỳ là hiệu quả cho anh em Đấy, hiệu quả như thế nào thì ờ, một lúc nữa tôi vào tôi sẽ test cho anh em thì cái bộ hột này khi mà anh em đi sân chơi thì anh em lắc cái bộ hột này nó sẽ đi theo ý muốn của anh em Đấy, anh em muốn lên tài hay anh em muốn xuống xỉu Đấy, anh em muốn giữ tài giữ xỉu thì anh em ờ, chỉ cần có cái bộ hột tài xỉu này và cộng thêm cái cách lắc của nó nữa khi mà anh em lấy hột tôi sẽ chia sẻ cho anh em Đấy, cộng thêm cách lắc của nó nữa thì là anh em sẽ sử dụng cái bộ hột này đi lắc sẽ mang lại hiệu quả cao cho anh em đó thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em thứ nhất là test cho anh em cái à, nam châm nước muối dọn đèn đi đấy thì à, không chuẩn bị cho anh em nước muối ở đây thì tôi sử dụng cho anh em nam châm này nam châm nam châm nắp chì anh em nhé nắp chì đúc này nước muối đây à, nước muối tôi không có quên nhầm xin lỗi anh em đây dọn đèn cả ba hột luôn trong suốt anh em nhé đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái ờ, bộ hột này xem là nó đi như thế nào thì ờ, anh em ờ, đi chơi tài xỉu rồi anh em biết rồi nhất là những anh em làm cái thì anh em biết đi chơi tài xỉu anh em có bộ hột tài xỉu nó phải đi đều tỷ lệ bao cao đấy và cái bộ hột đấy đặc biệt là nó phải đi theo ý muốn của anh em đấy thì anh em mới có những cái chén kết để mà anh em có thể uh, ăn được nhiều nhá đấy thì uh, chén uh, chén tài xỉu thì uh, có rất là nhiều anh em hỏi tôi về cái chén chén tài xỉu thì cái chén này thì là anh em phải chọn những cái chén nào mà cái mặt của nó bằng Đấy, mặt của nó bằng thì anh em lắc nó sẽ hiệu quả hơn nhé và cái chén chén và hột thì nó cũng phải tương xứng với nhau ví dụ như anh em lắc hột 13 ly thì anh em phải lấy cái chén nó to to hơn một chút Đấy, như cái chén này của tôi nó cũng là hơi nhỏ nhưng mà đây là tôi quay video cho anh em thôi cái chén nào tôi cũng lắc được hết cái chén của anh em chơi thì là anh em phải tìm những cái chén nào mà nó bằng mặt Đấy. Nhất là bằng mặt gai là nó phải đủ cho cái bột ở, ờ, ở trong này nó lăn thì là nó sẽ hiệu quả cho anh em đấy còn nắp thì là anh em chơi bằng cái nắp cắm một xịn đấy. còn uh, hột 12 ly thì anh em chơi bằng cái cái cái ờ, cái, cái nắp uh, nhang mũi này nhá đấy. thì nó phải có tỷ lệ đều thì nó mới lắc được nhá còn anh em nào mà chơi hột to xong rồi anh em lấy cái nắp rõ nhỏ anh em chơi thì nó sẽ không đạt hiệu quả cao Đấy, test cho anh em này Đấy, đang vừa tài đúng không xuống xỉu này giờ sẽ lên tài ta đó, tài xíu đó một hai sáu tài Đấy, 5 sáu à, 6 6 4 Đấy. bố đi rất là đều đúng không anh em Đấy thì ờ, anh em nào mà muốn giữ tài giữ xỉu Đấy, thì anh em phải có bộ hột này thì tôi mới chia sẻ cho anh em được nhá thì bây giờ tôi sẽ cho về xỉu này giữ xỉu cho anh em này Đấy, giữ xỉu này tiếp tục giữ xỉu cho anh em này đó bão tam này đó một bốn bốn này Đấy, một hai năm này Đấy, chén này nó lên tài năm năm ba đấy thì đấy chính là cái bộ tài xỉu 2020 mà tôi muốn chia sẻ cho anh em làm cái thì uh, anh em nào mà muốn sở hữu được cho mình hay là anh em nào chưa có cái bộ hồ tài xỉu mà anh em đi lắc thì là anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình bên tôi có rất là nhiều những cái bộ hột tài xỉu hay để cho anh em đi chơi đây giới thiệu cho anh em luôn đây là bộ hột tài xỉu uh, tam sắc này đây, đây là bộ hột tài xỉu vip này đây là bộ hột tài xỉu trong suốt này và đây là cặp đôi một tài xỉu tam sắc và tam huyền nha tam sắc và tam huyền đây anh em thấy để tôi để cho anh em xem cặp đôi tam sắc tam huyền đấy, một uh, hột thì là con tam đánh thành dấu huyền một con hột tam bằng đánh bằng dấu sắc nhá thì chất liệu của nó thì là anh em khỏi phải nghĩ đi chất liệu nhựa của nó thì là khá là đẹp đấy thì anh em nào mà muốn sở hữu những cái bộ hột tài xỉu hay để anh em đi lắc thì anh em cứ alo cho tôi nhé chào anh em